Mùi chanh thơm quá Không phải từ chanh đâu mẹ Từ đây nè Hả? Mẹ nhìn nè từ vi viso chanh mới đó vi Viso chanh mới Bột giặt có tính năng diệt khuẩn Với hương thơm thanh khiết của chanh tươi Đà Lạt Đảm đang đó còn nóng chanh này Chẳng <laughs> để con hãy thèm chua lắm Nè thiệt không Dạ vi <laughs> Viso chanh diệt khuẩn Bột giặt dành cho người phụ nữ đảm đang